như là Phật hồi nãy xin lỗi việc làm cái clip mới nãy bị mất tiếng giờ coi lại mới biết không biết lý do trục trặc kỹ thuật sao cho nên à, giờ việc làm lại cái clip riêng cho cái à, cái bài thơ gọi là tiếng vọng long hoa việc đọc lại cái bài đó thì nó mất cái khúc đó Long hoa gia biệt Ẩn đợi thiên tràng Xin lỗi nha Long hoa Sorry Long gia biệt ẩn đợi thiên tràng Hoa rụng giáo răng khổ giải nan Phật đói loạn, loạn kim thành định cổ Lập màn thượng đức rực nam bang cửu thiên môn chiếu diệu đạo màu quyền cơ tả xuống non đầu thất linh thất bất ư đạt lý tri minh tô ờ, tô khả thành vọng tâm bình ờ, quan lai Long Hoa lục bát củ đài Long Hoa xử tội những loài mị tranh Long Hoa vỡ mật tà manh Long Hoa ngập máu chư thành đỏ loan Long Hoa rền tiếng khóc than Long Hoa thai chất nhà bàn chỉnh ghê Long Hoa gió não mưa nề Long Hoa đi khó trở về ở đâu? Long Hoa thánh thảm thần sầu Long Hoa xa cửa diêm phù hỡi ôi Long Hoa cành gãy lá rơi Long Hoa dông tố tơi bời còn chi Long Hoa khó nổi bôn phi Long Hoa Tiên Phật ai bi lạnh lùng Long Hoa sấm chớp đùng đùng Long Hoa hỗn độn vô cùng thiết tha Long Hoa mười còn hai ba Long Hoa mù mịt hồn ma ngất trời Long Hoa bá đạo rã rời Long Hoa chi khiến cha thời lìa con long hoa một cuộc thanh lương long hoa sát khí đằng đằng ngút mây long hoa gươm múa giáo bay long hoa phân định đức tài ai hơn long hoa phật lập thất sơn long hoa sàng tuyển nghĩa nhân hiếu hiền long hoa kịch cổ hồ liên long hoa đại hội phật tiên lâm phàm long hoa hiển hiện đền vàng long hoa xuất hiện minh hoàng thượng ngôi minh hoàng long hoa thầy tớ quy hồi long hoa tôn giáo mừng vui hòa đồng uh, sorry long hoa tôn giáo mừng vui đồng hòa Long Hoa điểm đạo trường ba Long Hoa dạng quốc gần xa phục tòng Long Hoa nòi giống lạc hồng Long Hoa rạng bóng anh khùng thuở kia à, cái này chắc đức uh, mấy ờ, đức giải phóng khoai trở lại Long Hoa rạng bóng ông khùng thuở kia Long Hoa có đủ khóa chìa Long Hoa phụng gái tư bề trong thanh long hoa rực ánh đạo huỳnh long hoa sắc tứ thiên đình phán phê long hoa một khắc thoáng mê long hoa à, chữ đề chấn động ngũ châu long hoa hổ phục rồng trầu long hoa bát ngát sơn đầu mùi thơm long hoa vạn đại danh đồn, Long Hoa nhừng gọi, tám phương Thái Bình, Long Hoa Phật đạo diện dình, Long Hoa sống lại tâm tình thuấn nghiêu. Giờ ni vắng lặng điều hiu, Thương đời mạt Pháp, khúc noi bày tường. Ai ơi, hãy uh, kiếp lo lường, tu không tu lợi hại dường thế nào tu tâm khá gọi rằng cao ly gia các ái làm sao đắc thành đạo nhân phải ráng phụng hành nhân đạo chọn đắc phật dành ghế cho con sông hương thế neo đò chờ đưa rước khách bến bờ giác tân Thương người mới đạo, ân cần, lời rành, tiếng thiện, nhắc chừng. Đôi câu, mấy mươi ngờ được ruộng sâu, đất cài, đất cài bầy cục, cụm, đất cài bầy cụm có lầu có ngay Đố ai ai biết của ai, gán tu mà thấy một ngày không xa. Trước sau tôi đã phân qua, cầu trong bá tánh bá gia tu hiền, Nam mô Thượng Đức Di Quyền, độ nhân hướng thiện, chắc bền tâm tu. Di Đà Phật, đọc lại cái bài này, à, nãy à, có trục chặt kỹ thuật về âm thanh. À, cái bài này không biết sao nó nằm trong cái cuốn siêu tầm sách thì đọc lại chắc ở ngoài kia cũng có cũng biết có gì nào viết thôi uh, a di đà phật xin hẹn các clip kế tiếp